Người ta hay nói, khi yêu mọi thứ như được phủ lên một lớp áo màu hồng Và người mình yêu như là một thiên thần Và mọi thứ tốt đẹp đều tốt ra từ người ấy Vậy mà không hiểu sao, cái dáng điệu thiên thần kia Chỉ là sau hôn nhân liền trở thành ác quỷ Đoạn này tiền đọc được từ sách Vậy mà cũng đúng thật Tiền nhớ ngày xưa nghe mẹ bảo Hồi lấy ba về Xong mới biết ba có nhiều cái làm mẹ bực mình lắm Vậy mà không hiểu sao Thời gian lâu rồi Cái mẹ quen với những cái đó Mà cứ vắng là lại chịu không được Tiền tự hỏi có phải đây mới thật sự là hôn nhân không? Khi tình yêu bắt đầu, người ta sẽ yêu những điều hay, điều đẹp của đối phương. Và khi người ta chấp nhận và yêu cả những điều xấu của đối phương nữa, thì lúc đó cuộc hôn nhân mới bền vững được. Giờ mới biết tại sao Ngày xưa ba với mẹ gắn bó được với nhau như vậy